Babylon Gate Film đã thực hiện một bộ phim tài liệu về công viên đổi mới Sharjah SRTIB. Nó được ủy quyền bởi kênh truyền hình Ả Rập Sharjah. Trong quá trình quay phim, một cuộc phỏng vấn đã được ghi lại với Anatoly Yunitsky, tổng thiết kế của USTIN, người sáng lập Uski Transport FZE. Tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông U sưu tầm là một trong những dự án lớn và đầy hứa hẹn được hỗ trợ bởi SRTIB. Đây là loại phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng, không thải ra khí thải. Xe điện bánh thép di chuyển ở chế độ tự động với tốc độ lên tới 150 km/h. Do di chuyển trên mặt đất, vận tải U sáng tác có thể giải quyết các vấn đề cấp bách của các thành phố. Một trung tâm thử nghiệm và chứng nhận U Sky đã được xây dựng trên lãnh thổ của công viên, nơi vận hành các mẫu xe điện cấp độ thứ hai chở hàng và chở khách. Chúng tôi hiện đang đàm phán với khách hàng từ hàng chục quốc gia và sẽ sớm triển khai các dự án mục tiêu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Công viên SRTIP trở thành trung tâm trình diễn và quảng bá công nghệ UST. Do đó, chính từ đây, quá trình vận chuyển của chúng ta sẽ tiến hành trên khắp hành tinh, Anatoly Unisky nhấn mạnh.